AO Smith chọn ứng dụng công nghệ Mineral RO để không chỉ lọc mà còn giữ lại thoáng tự nhiên, đồng hành cùng sức khỏe của cả gia đình. Máy lọc nước AO Smith chọn ít, lọc nhiều.